à, rồi rồi rồi sam đẹp sam dễ thương nhất hành tinh vũ trụ thế giới điện ảnh minecraft được chưa được chưa trời ơi đùa có xíu thôi mày thôi mày giận rồi ok bạn ơi ngày hôm nay nè mình đã mời sammy về trong đây để cùng với mình quay một cái video thử thách thì chắc các bạn đọc tiêu đề thì các bạn cũng biết video hôm nay chúng ta sẽ làm gì đúng không đúng không ừ. đúng không ủa mà hôm nay mình làm gì ta sao tôi quên tiêu rồi trời đất ơi ăn cho nhiều vô rồi quên đúng không ờ. trời ơi xây nhà an toàn à đúng rồi hôm nay mình sẽ cùng với sammy hai đứa mình sẽ cùng nhau xây nhà an toàn nha bạn nha nhưng mà nhà an toàn hôm nay sẽ không phải dùng để chống lại zombie chống lại quái vật chống lại ác quỷ mà hôm nay chúng ta sẽ xây nhà an toàn để chống lại sammy các bạn ơi chống lại sammy các bạn ơi chống lại sammy các bạn ơi à, à, à, à, à. tụi chùi mà sao ông dám chúng tôi hả phải ông phải sao không hiểu ý vậy hết trơn á ý tôi á là hôm nay tôi sẽ cùng với sammy hai đứa mình mỗi người sẽ xây một cái nhà an toàn để cho người kia vượt qua để xem coi nhà an toàn của ai là an toàn nhất hiểu không hiểu à, không à, trời ơi tưởng gì thôi chưa kịp thôi dừng quay phong ơi tôi thắng rồi cần gì quay nữa trời ơi chưa gì chưa gì mà đã xem thường người khác các bạn thấy không những kẻ chuyên xem thường người khác là sẽ là những kẻ thua cuộc các bạn ạ à. <laughs> thôi được rồi ngày hôm vậy? nay á mình sẽ xây nhà an toàn màu xanh còn sammy sẽ xây nhà an toàn màu xám nha các bạn nha à, để coi nhà an toàn của mình và sammy ai sẽ là nhà an toàn mạnh hơn thì bạn nào mà muốn biết được nhà an toàn ai vip pro hơn hãy xem hết video và hãy nhớ bình luận lại phía dưới cho mình biết rằng mấy bạn thấy nhà an toàn có ai là vip nhất ai sẽ là người giành chiến thắng mấy bạn hãy comment xuống bên dưới cho mình biết à, à, à. nha các bạn đừng quên nha Vào ngày 11 tháng 6 Có gì đặc biệt không? Cái ngày đó cực kỳ đặc biệt luôn ừ. Ngày 11 tháng 6 Có ngày gì đặc biệt? Ngày gì đặc biệt? Đó chính là ngày Ngày ngày gì sao? Ngày ngày gì sao? ơi, ăn bột ngọt cho nhiều vô rồi quen tập 2 khổ ghê. Ngày 1 tháng 6 sẽ ra tập cuối của game thủ học đường mấy bạn à, ơi. À đúng rồi. Tập cuối của game thủ học đường. Trời ơi, tôi đang rất là háo hức không biết rằng là đúng team rồi. AK lòng xanh hay là team mãng xà, team nào sẽ là team giành chiến thắng đây các bạn hãy nhớ qua bên kênh Hero Team để xem game thủ học đường tập cuối nha bạn nha. Cày diêu cày diêu cày diêu nha bạn. Cày diêu cày diêu. Ờ. Rồi, còn bây giờ không nói nhiều nữa, mình và Sammy sẽ cùng nhau thực hiện thử thách xây nhà an toàn Rồi ok bây giờ thì mình với Sammy sẽ bắt đầu xây nha các bạn nha Thì đầu tiên á mỗi người sẽ cần phải xây cho chúng ta một cái à, căn hầm à, gì ta một cái căn hầm nhà an toàn của chúng ta trước thì tôi sẽ xây ở bên này nha sam xây bên kia nha trời ơi căn hầm nhà là cái gì cái ngôn từ gì đâu mà kỳ cọc gì một ngôi nhà tao không nội trời rồi đây đây tôi là tôi sẽ xây bằng màu xanh nè đó ok rồi ok bạn ơi và hiện tại thì phong đang có mặt ở trong nhà an toàn màu xanh của phong rồi nè đó xung quanh toàn là màu xanh luôn mày thấy không trời ơi còn bãi cỏ là màu xanh lá cây <laughs> đấy rồi còn bên cái nhà an toàn của sam thì sẽ là màu xám nha bạn nha trời nguyên cái bức tường màu xám nữa nè các bạn Đấy bây giờ mình với Sam sẽ cùng nhau xây gọi là nhà an toàn màu xanh và màu xám Để coi nhà an toàn của ai sẽ vip bờ gồ hơn nha các bạn nha Sam ơi sẵn sàng chưa Sam Sam ơi Sẵn sàng anh nghĩ sao vậy tôi là tôi sẵn sàng từ đầu rồi ok ok rồi bây giờ đầu tiên mình sẽ xây cái bẫy đầu tiên của mình nha bạn nha thì à, cái nhà an toàn của mình mình sẽ đi từ hướng này qua tới tận bên kia cho nên là mình sẽ xây cái bẫy đầu tiên bên này nha đầu tiên mình sẽ lấy một cây cái cây rìu nè các bạn biết cây rìu để làm gì không đây chính là một cái à, dụng cụ để chỉnh sửa ở trong minecraft rất là xịn các bạn ạ à. ấy thì mình sẽ đập xuống dưới đây rồi sau đó mình sẽ dùng một cái lệnh để cho nó biến mất hết gọi là cái vùng đất ở chỗ này đấy rồi tiếp theo chúng ta sẽ làm gì nữa đơn giản thôi mình sẽ xây cho mình một cái đường à, gọi là an toàn ở chỗ này à, đường an toàn có nghĩa là sao thì bây giờ mình sẽ xây xong rồi mình sẽ cho bạn xem nha ok mình xây đây đây mấy bạn ơi đây chính là cái đường an toàn của mình nè tiếp theo nữa mình sẽ lấy cho mình à, gọi là một cái à, khối cát với lại là một cái khối à, cái cái này là gì ta à cái cái tấm ván để mình bước lên đó các bạn đấy mình sẽ đặt cát ở phía trên như thế này đấy mấy bạn nhìn thôi chắc mấy bạn cũng biết là mình sắp xây gọi là cái cái cái bẫy gì cho cái nhà an toàn của mình này đúng không thì đây chính là 7 TNT các bạn ơi Thì á cái đường đi á sẽ là cái đường an toàn như thế này nè Còn nếu mà mấy bạn đi sai đường thì ngay lập tức mấy bạn sẽ bị rơi xuống dưới chỗ này Và sau đó là tiêu đời luôn Đó rất là rất là ghê luôn nha Rất là xịn luôn nha Đấy ok Bây giờ mình sẽ lắp ờ, cái cái, cái, ờ, cái tấm tấm ván vô thế này nè Đây rồi Đấy chỗ này sẽ là cái đường đi an toàn nha các bạn nha Lắp vô lắp vô lắp vô Lắp vô Rồi ok Đấy rồi cái chỗ ấy sẽ là đường đi an toàn nè thì nếu bạn đi trên này thì sẽ là an toàn nha còn mấy bạn bước ra ngoài đây là sẽ bị té nè nhưng mà tất nhiên rồi không có ai bị khùng mà tự nhiên nhìn thấy cái đường không có chỗ gì hết mà tự nhiên nhảy vô đúng không các bạn đó cho nên chúng ta sẽ đến với gọi là à, cái phương phân đoạn tiếp theo là chúng ta sẽ đặt tnt ở bên dưới này nha bạn nha mình sẽ bấm nút vào đây thế này sau đó mình sẽ lít vào đây Rồi sau đó mình sẽ dùng cho mình một cái lệnh là TNT này bạn thấy không quả trời TNT bên dưới luôn Thì á ai mà chỉ cần bước nhầm lên trên cái này cái thôi là rơi xuống dưới liền Ôi trời trời trời tôi cũng bị rơi theo luôn mấy ông ơi <laughs> Đấy rất là hay luôn bạn ơi Để xem coi Sammy có vừa coi được cái bẫy đầu tiên của mình không nha Rồi bây giờ mình sẽ xây nha bạn Ok Tên tên tên tên <laughs> Cuối cùng thì mình cũng đã hoàn thành xong được Cái bẫy đầu tiên của mình nè các bạn ơi Rồi ok Cái bẫy này chỉ cần bước nhầm lên cái thôi là rơi xuống dưới liền luôn nha các bạn nha Đấy rất là gọi là nguy hiểm luôn Để coi Sammy có vượt qua được không nha Rồi ok Bây giờ chúng ta hôm nhau đến với cái bẫy tiếp theo của mình À cái bẫy tiếp theo này mình sẽ xây cái gì cho nó an toàn để ta Để cho Sammy không thể vượt qua được À, à mình suy nghĩ ra rồi các bạn ơi Có cách có cách Đây đầu tiên thì mình sẽ làm y hệt như cũ thôi à, Mình sẽ bắt đầu xây ra cho mình à, một cái à, chỗ khoảng không như thế này Ok rồi đó Tiếp theo nữa Chúng ta sẽ sử dụng đến một cái loại nước à, Đâu ta Đây Thấy rồi đây chính là loại nước có tên là nước axit mấy bạn ơi Chỉ cần chạm chúng cái nước này thôi là sẽ bị tan biến luôn Cực kỳ nguy hiểm luôn nha Đó Ok Rồi bây giờ mình sẽ đổ hết cái nước này xuống dưới đây nha các bạn nha Để làm gì mấy, mấy, mấy, mấy bạn biết không Một tí nữa mình sẽ giải thích cho bạn hiểu Rồi ok mình sẽ đổ đây như thế này Đổ xuống đổ xuống đổ xuống Lắp đầy hết cái hồ này luôn Đấy Rồi ok Có vẻ là đầy hồ rồi đó thì cái nước này ha Nó có một cái đặc điểm là như thế này nè bạn Là chúng ta có thể sử dụng bằng thuyền để chèo qua Đâu ta Ờ... Đây Rồi đó thì á, cái này chúng ta có thể, có thể sử dụng thuyền để để mình chèo qua nhưng mà tất nhiên rồi mình sẽ không thể nào để thuyền cho Sammy chèo qua được mà mình sẽ gọi là dùng một cái mẹo gì đó để cho Sammy tự tìm hiểu nha các bạn nha ấy nói chung cái này nước axit đó người nào chạm vô là xong luôn á đây mình chạm cho các bạn coi nè đây nè ui ui ui ui ui đau quá đau quá đó bạn thấy không ỏ ỏ mất máu à bơi từ đây qua bên kia là chắc là cũng là, ờ, là, là chết queo luôn các bạn ấy ai ai rồi đó <laughs> rồi ok rồi tiếp theo nữa thì mình sẽ gọi là dùng một cái gợi ý cho sammy nha đây mình sẽ không nói ra đâu tại vì sammy sẽ nghe được để cho mấy bạn fan tự đoán thôi coi là mình mình tính làm cái gì nha đây mình sẽ để cái này ở đây bên này nữa ok rồi đó Sammy sẽ phải tự gọi là suy nghĩ cách để bơi qua bên đây các bạn ơi rồi ok và dạ, xong cái bẫy tiếp theo rồi đó mình sẽ lấy cho mình à, à, à đúng rồi để cho Sammy gọi là mở cửa được thì mình sẽ chuẩn bị cho Sam một cái à, chìa khóa rồi ok mình sẽ để cái cửa ở đây đi rồi sau đó mình sẽ lấy cho mình một cái rương mình để ở giữa hồ thế này để cho Sammy có thể trèo đến Sammy lấy à, chìa khóa nha các bạn nha ok à, à thôi để bên này thì nó hơi à, gần quá để bên này đi để bên này cho sam phải đi mò bạn ơi đi mò đi đi đi kiếm nha đó ok rồi đó <laughs> để cái đường bên này nha bạn nha rồi chúng ta cùng nhau đi đến cái bẫy tiếp theo nào Let's go Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với cái bẫy tiếp theo của mình Thì cái bẫy tiếp theo thì mình vẫn sẽ làm y hệt như cũ thôi bạn ơi Đó chính là mình sẽ tạo cho mình một cái à, à, chỗ trống đó đây mình sẽ tạo mình một cái chỗ trống ở chỗ này đây ok và tiếp theo mình sẽ lấy cho mình một cái à, à, xô lava bạn ơi và ở đây mình còn có thêm một cái xô lava nữa đó chính là xô lava giả và xô lava thiệt nha thì các bạn có biết lava giả và lava thiệt nó khác nhau ở chỗ nào không đây mình sẽ cho bạn xem nè đầu tiên đây chính là lava thiệt thì à, lava thiệt á nó có một cái đặc điểm đó chính là nếu như bạn chạm chúng ấy à ấy à rồi xong rồi cháy rồi cháy rồi đó mấy bạn sẽ bị cháy nha trời trời chết chết chết chết để tôi lưu điểm hồi sinh đây em hỏi tí nữa tôi dịch chuyển ở chỗ khác bây giờ đó mấy bạn sẽ bị lửa cháy thế này ui trời đau quá trời ơi hết lửa đi đau quá đau quá nhanh lên oh, <laughs> kiểu này tôi bị cháy thịt heo quay mất trời ơi hết lửa đi hết lửa ờ, ờ, ok xong rồi nè <laughs> rồi còn lava phát thì như thế nào lava phát thì nó có một cái đặc điểm chính là chúng ta sẽ không bị gọi là bị bị cháy các bạn nha chúng ta không bị cháy nha đó ghê không mà nó còn hồi máu cho chúng ta nữa rất là hay luôn thì cái bẫy này của mình rất là hay ở chỗ này nè bạn đây mình sẽ cho bạn xem nha mình sẽ đổ cho mình một cái đường là lava giả nha các bạn nha đây mình sẽ đổ cho mình một cái đường là lava giả như thế này đó đổ xuống đây như thế này rồi đấy đổ xuống đổ xuống ok rồi ok đây chính là cái đường lava giả nha các bạn nha mình sẽ à, đổ xuống như thế này đi đó đó đó đó đó đó bạn đợi mình xíu nha rồi ok, lava giả đã được đổ xuống Bây giờ chúng ta sẽ đổ tiếp theo là lava thật nha các bạn nha mình sẽ đổ lava thật xuống ờ, cái chỗ này đó lắp lắp lắp lắp hết lại mấy cái chỗ còn còn trống chỗ này luôn ờ, lắp hết lắp hết lắp hết như thế này à, trời ơi kỳ này sammy mà chọn chúng lava thật là sammy sẽ bị biến thành cá mập nướng luôn các bạn ơi đó ok rồi mình sẽ đổ lava xuống đây đó không biết mấy cái bẫy của sammy như thế nào ha mình đang rất là tò mò luôn ok rồi xong thì uh, nguyên một cái hố lava thế này luôn bạn ơi thì nhiệm vụ của sammy á là phải nhảy xuống lava giả để đi theo cái đường lava giả như thế này nè ồ ờ, thấy không mình đang đi ở đúng cái đường lava giả nè sammy chỉ cần chạm chúng lava thật một cái thôi là sammy sẽ bị cháy liền đó đây này, đây, đây. ví dụ giờ mình thử chạm lava thật cho các bạn xem nha ok đây đây đây bên đây nè đó bạn thấy không đó trời ơi chạm chúng lava thật là sẽ bị cháy liền cho nên là nhiệm vụ của sam là phải kiếm được lava giả để đi để đi đi đi qua bạn ơi rất là gọi là nguy hiểm luôn rồi ok để xem coi sam có vượt qua được gọi là cái bẫy tiếp theo này của mình không nha à, Rồi ok bạn ơi Và đến với cái bẫy tiếp theo của mình Thì xin giới thiệu với bạn Đây chính là 7 Mê cung tên tên tên tên Đó bạn thấy gì không Ở bên dưới chân mình nè à, là nguyên một cái bẫy Mê cung mấy bạn ơi Và ở xung quanh này tại sao mình lại gọi nó là cái bẫy Là bởi vì nó có những con zombie xung quanh nè bạn thấy không Đó những con zombie nè Thì Sammy mà chỉ cần đi sai chỗ một cái thôi là sẽ bị mấy con zombie này tấn công Và sẽ teo teo teo teo teo teo <laughs> Đó bạn thấy ghê không Đấy đây chính là cái bẫy tiếp theo của mình nha Thì hãy coi coi Sammy liệu rằng có vượt qua được cái bẫy này không nha bạn nha và ở bên này nè Thì mình đã chuẩn bị cho mình một cái vương miệng Đấy Người nào mà giành được chiến thắng và lấy được cái vương miệng này nè Rồi xong tôi đập mất tiêu luôn rồi Đây tôi lấy ra lại Đây Người nào mà giành chiến thắng và có được cái vương miệng này Thì người đó coi như là đã vượt qua được nhà an toàn nha bạn nha Mình sẽ để vương miệng chỗ này nha Rồi Nhưng mà tất nhiên rồi Tự nhiên hay không Mình để vương miệng ở chỗ này cho người ta lấy bình thường Vậy thì quá là đơn giản rồi đúng không Mình đã chuẩn bị cho mình một cái quả trứng ở đây Bạn biết quả trứng là quả trứng của con gì không Để bạn coi nha What? Dun, dun, dun, cái gì vậy quay mặt lại cho người ta nhìn coi bạn ơi ôi trời ơi bạn ơi bạn trời ơi các bạn này bạn nó khó tính quá đây này xin giới thiệu bạn đây tên tên tên tên xin giới thiệu với bạn đây chính là à, phong cận sáu muối cơ bắp cuồn cuộn đó thấy kêu không ghê không đấy đây chính là sẽ là con boss cuối cùng của mình nha để coi sammy liệu rằng có đánh thắng được con boss của mình và vượt qua được màn cuối cùng không nha các bạn nha rồi ok coi như là mình đã xây xong hết tất cả nhà an toàn của mình rồi đó và bây giờ chúng ta cùng nhau đến với màn vượt nhà an toàn thôi let's go à mà khoai đã quên mất mình là một người rất là gọi là tốt bụng cho nên mình sẽ chuẩn bị ở đây cho sam một cái cây kiếm để sam chiến đấu với con quái vật này nha bạn nha đây mình sẽ để đây cái rương đó bỏ cây kiếm ở giữa nè rồi ok rồi sammy ơi bà đã xây xong chưa vậy Hả? sam ơi sắp xong rồi lắp xong rồi Trời ơi xây gì mà lâu dữ à trời Rồi ok tôi chờ nha <laughs> Rồi ok bạn ơi Và bây giờ đã đến lúc chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua những cái uh, gì ta bẫy trong nhà an toàn của mình và Sammy nhé bạn nha Để coi bẫy nhà an toàn của Sammy như thế nào Thì mình là con trai cho nên mình quyết định là mình sẽ nhường Sammy trước Là mình sẽ vượt qua gọi là cái nhà an toàn của Sam trước nha Sam ơi Sam sẵn ờ, sàng chưa Trời ơi lúc nào cũng sẵn sàng hết trơn Tại vì biết ung thua rồi ơi trời ơi nhìn ờ, nè thấy không nói hay lắm thôi được rồi, để tôi xem bắt rồi đầu ok rồi, bây bắt giờ đầu nha tìm đi. thì rồi. cái trò này á sẽ được tính theo gọi là người ta người nào mà bị ờ, bị tiêu diệt nhiều nhất thì người đó sẽ bị thua nha các bạn nha ok rồi thì ờ, bọn mình sẽ tính điểm nha thì đầu tiên coi coi cái bẫy đầu tiên này là gì đây ờ trời ừ. tôi nhìn là tôi hiểu rồi là mình leo cái cửa này xong mình chui qua bên cửa bên này gì dễ ẹt ờ, giờ rồi ông làm gì vậy giờ ông làm gì để tôi xem coi chắc chắn chắn rồi đồ bà giấu ở trong những cái rương này chứ đâu nữa đúng không đây tôi xem rồi ờ <laughs> ủa sao không có rương nào có vậy gì kỳ vậy Ủa tự nhiên Ủa không lẽ là rương bắt buộc phải có cần gạt á phải không Trời ơi trời Chỉ có ta. gà như ông thôi Để xem coi ờ, Hay là trong cái lò nướng À <laughs> đúng rồi À phát hiện rồi nha Trời ơi tưởng gì giấu ở trong cái cái cái cái cái, cái máy nướng trời ừ, nhưng mà ít nhất tôi cũng lừa được ông rồi hiểu không ok Ở lừa bạn rồi. rồi tôi lên được rồi nè rồi tôi sẽ mở cửa ra rồi tôi đi vô à. Dạ. trời ơi quá là dễ dạ. <laughs> ok vòng qua đây trời ơi mình đã vượt qua màn một rồi các bạn ơi ơi Trời ơi, quá đơn giản <laughs> Rồi, bằng hai Đừng có mà xem thường tôi cộng bằng hai nữa nè Thấy gì không Ok, Ôi, bằng hai đúng không Trời, bằng hai nhảy lên đây xong rồi đi qua bên kia thôi Có gì đâu Tôi bắt cua cho bà coi nè Hỡi ừ. ha ha chết Đấy. rồi chết rồi phong đang gì bị đuổi phong đang bị đuổi phong đang bị đuổi zombie vậy <laughs> bà nghĩ là con zombie này của bà sẽ làm điều gì tôi tôi sẽ đánh nó rơi dưới mày mày no mày zombie mày, mày, mày, mày, mày, mày, mày, mày, mày, mày, mày, Zombie chết queo rồi Tôi đi đây à, Tạm biệt Ê luôn trời Cái gì mà nhanh vậy Dở hẹn à, các bạn ơi Vừa có được màn hai nha Rồi tới lượt màn tiếp theo Ê, Sao bộ tôi chịu khó gì Hả cái này tôi không thích quánh ông được không Trời, Vô duyên tiền Tiền quýnh người ta Rồi ok để coi, coi, coi cái bẫy tiếp theo của Sam là gì đây Trời ơi cũng giống mình sai bẫy mây cung mấy bạn ơi Ôi trời ơi Trời bẫy cung dễ ẹt Mới đi Ủa, Ủa? sai hả không phải cái rương nè <laughs> mới mới đi coi à. xíu phát hiện cái rương à đây thấy rương rồi Bruh. ủa không phải luôn trời ơi xin lỗi ông là tôi là bà rầu nha bà rầu trong đặt rơn trong nội làm như tìm mấy cái ra trời, ok trời, bạn trời. để mình đi kiếm nè rồi. đây ủa cái rương này cũng không phải luôn <laughs> thấy chưa phèo hết tùm lum tùm la ui à. ôi ui ôi <laughs> trời ơi tưởng ta? gì các bạn ơi để cái rương ở đây xong để theo một cái rương bên dưới nữa rồi ơi thấy rồi nha trời ơi cái gì cái, cái gì da đúng không cái da đúng không ăn gian gì trời rõ ràng tôi đi một cách rất là bình thản tôi đi kiếm luôn không hề gọi là ăn gian nha rồi ok bạn ơi tiếp nha <laughs> trời ơi dễ ẹt mới đó mà vừa qua ba cái bẫy rồi quá là đơn giản gì luôn vậy ta <laughs> rồi bây giờ màn tiếp theo mời ông tròn gia đụng đó đây là con đường kim cương đây là con đường vàng Và đây là con cường kim cương lửa Ông chọn cái nào đây Để tôi xem coi nên chọn đường nào ta Bên này là lava Bên này là cái nước gì màu vàng vàng Nhìn có vẻ nguy hiểm mấy bạn ơi Còn bên này Ôi, chính là nước, nước bình là thường vàng. <laughs> Ha, Tôi là tôi không bao giờ bị lừa đâu sao mà Tôi là tôi biết rồi Chắc chắn là bà sẽ để ở bên kim cương này là giả đúng không Để tôi thử cái coi Đấy không biết ngay mà Trời trời <laughs> trời, trời, trời, trời, trời, trời, trời, trời, trời, trời, trời, trời, trời, cực kỳ bình thường á Thôi người ta đi bình thường nào thấy chưa Không không không Tôi là tôi chưa bao giờ thấy cái nước vàng này trong Minecraft bao giờ Cho nên tôi cá chắc à, Nó cũng là một cái bẫy luôn Cho nên tôi không qua đâu Thử không xuống đi Thử xuống đi không, Thử đi tôi sẽ chọn bên lava Trời <laughs> ơi Đúng luôn Trời ơi, tưởng gì vậy ẹt ơi, tính ra mình đâu cần đi trên lava đâu, mình đi trên này cũng được mà. Nghe <laughs> luôn à. Ok, cảm ơn Sam nha. Tôi win này nè. Rồi ok, tiếp tục. Rồi coi còn bảy nào đó không? Trời ơi, bảy cuối cùng cái gì đây cái bẫy cuối cùng là cái bẫy tơ nhện nè trời ơi nhảy qua cái một là xong sao? đó ông rất chậm luôn ông làm sao ông tới đây được trời ơi còn lâu Ủa? mới tới để tôi chậm thì thời sao gian. tính ra từ nãy đến giờ tôi chưa chết mạng nào nha trời ơi sao mới là sao bà làm gì vậy bà làm gì vậy ê kệ tôi kìa kệ tôi kệ tôi kệ bà gì tôi đến tôi đến cái tôi vương miệng là chở trang gian các bạn ôi bà để vậy sao tôi lấy được cái vương miệng không làm gì làm tôi biết Ok hay vì tôi tôi đập cái tơ nhện thì tôi sẽ đập cái cục vàng này ok thôi nè nè nè đừng động đừng đừng cũng gạt của rồi. Ờ, ok rồi ok win các bạn ơi dễ ẹt dễ ẹt vậy là mình vừa có được cái bảy cái sam rồi nha rồi luôn á trời quá là đơn giản luôn trời sam ơi nước quá sam ơi tôi chưa tôi chưa mất mạng nào hết trời rồi bây giờ tôi qua bảy không thế nào tôi cũng vừa qua tôi không mất mạng nào trong xem ok rồi đến cái bảy tiếp tục là cái bẫy của phong nha let's go rồi ok bạn ơi và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với cái bẫy tiếp theo là cái bẫy của phong không cần gì đẹp trai để hành tinh vũ trụ hết điện ảnh minecraft nha các bạn nha bây giờ để coi coi sam liệu rằng có vượt qua được những cái bẫy của mình không nha các bạn rồi sam bắt đầu đi sam trời ơi đơn giản tưởng gì của này là gì đây Trời ơi, à. cái đường gì mà toàn nút không vậy? Cái nút gì đây? Nút này nút gì đây? Trời không ơi. có gì đâu. Gì? Sơ quá, à. tôi biết cái đường là chá có gì chơi đúng không? Đặt cho vui đúng không? Là nhìn là bình thường nè đúng không? Đó. <laughs> Đặt cho vui đúng không? Là nhìn là bình thường nè đúng không? Ôi, con sông quê, con sông quê bình thường nè này thì bình thường nè <laughs> Ôi, thôi được rồi Sam ơi bà cứ chơi bình thường đi để coi coi bà bà có vượt qua được không nha rồi tiếp cái gì? trời ơi ủa từ từ nãy thấy có cái đường gì lạ lắm nè từ từ được rồi, ôi ôi có đường giả đường thật hả đúng sao? rồi, đúng rồi. <laughs> bởi vậy cho nên là bà bà phải mau đi kiếm đường đi đó quăng xuống có được gì không ta oh. trời ơi thông minh nhà thông minh nhà trời ơi cũng thông minh đó ờ. sammy sử dụng à. sammy nó quá ăn trời ơi mệt lên té nữa các bạn tôi buồn quá mọi rồi. người rồi tiếp đi buồn. tiếp đi tiếp đi tiếp đi rồi từ từ để tôi sờ spam bo cho dễ nó mệt rồi rồi cái tôi spam bo cho bà đó tôi spam bo cho bà đó cái gì mà té hoài vậy sam trời ơi chưa Bây gì tôi, tôi mới có mày một thôi tôi biết có trick rồi là từ cái trick này là tôi sẽ này tôi sẽ ship tôi ship tôi đi trời ơi tưởng gì tưởng cái đó thấy chưa thấy chưa ghê ghê ghê cũng ghê đó gì, tưởng gì tưởng gì tôi tôi đi được hết trời muối ơi giả giờ vậy thôi Bây giờ thử <laughs> lòng vậy thôi Chứ okay. đi được hết Nhưng mà chưa gì mới màn một mà sao <laughs> <laughs> trời ơi nó tượt mình xuống vậy cầu tượt các bạn ơi Ủa trời ơi đó bạn thấy không gáy to gáy to rồi xong té rồi đi đi nhanh lên nói chung là cũng biết cách chơi rồi hiểu không đây là gì ta qua level mới rồi cái level này level đi đi bộ rồi còn mọi người đó hay ha đi bộ lên, đi, bộ, lên. đi bộ rồi. Sammy cứ đi chậm chậm chậm nhìn mắt cười đó bạn ơi <laughs> cố lên cố sao? lên Tôi sắp thắng rồi Ok Ok bạn, rồi, để coi bạn có thắng chưa, không thắng nha chưa? Đó, thấy chưa, thấy chưa yeah, yeah, của tôi đó Nhưng mà sao mà rồi. Ờ. Sam quên mất một điều là trong đây nó có một cách dễ hơn rất là nhiều luôn Đó chính là Sam có thể chạy nhanh và nhảy qua coi nè hơi, hơi, hơi, hơi, Ủa ừ ha Ừ ha, thì mình không nghĩ ta Tại vì Sammy nước quá mà, sao Sammy nghĩ ra được Ok rồi, tiếp theo đi Ôi, vô duyên, rồi gì đây ủa tự nhiên cho nước đi qua vậy cái thuyền đâu Hả? xin chào sam đây chính là hồ nước bình thường xuống tắm đi sam vui lắm nhìn xuống tắm trời ơi cho tôi biết mà tôi biết cái mặt của ông không thể nào mà bình thường được từ từ để xem quay chắn rồi có cách qua chứ trời mấy cây này nhìn hơi nghi nha suy nghĩ đi cây... suy nghĩ đi cách nào để có thể bơi qua bên kia bà bà bà bà bơi từ đây qua bên kia thôi là bà bà cũng đủ bị axit ăn mòn hết người rồi. À. ủa sao bên kia có cái rương gì ta rương sai gì sao bơi mà đừng nói bắt tôi đào cái cây này xong rồi lấy cái thuyền nha sao được trời ơi cái gì kỳ vậy suy nghĩ ừ. đi suy nghĩ cách để bơi qua đi đi bộ qua được không ta từ có cái rương nào này nè thử coi ôi đi bộ Ôi. này đây đi bộ này đi cái bộ cái rương, cái rương, đi cái rương, bộ cái rương đi bộ rồi rồi rồi coi nè coi nè coi nè chết nè chết nè lần vàng rồi mọi người ơi lên lên let's go Ủa, let's go trời ơi không được đâu bạn ơi không được đâu bạn ơi thử lại cách khác đi chắc chắn phải có cái mẹo đó mọi người không thể nào mà này được ừ. có lắc tàng hình đây không đây có không không có không đây là có đường ngầm bí mật xuyên không gian từ từ để mình test thử coi đây đây đây, đây. ê sao trời quá ơi. trời tính ra là cái từ. cách dễ lắm luôn á mà sammy vẫn chưa suy nghĩ ra được các bạn ơi dở ạt có bạn nào biết cách nào để có thể qua được à, chưa các bạn hãy suy nghĩ đi rồi tôi biết rồi đào gỗ đặt qua đi qua trời ơi đơn giản đơn giản trời ơi được không tính không có tính không có tính không được mà sammy à tôi thề luôn bà nớp thiệt luôn á thay vì bây giờ chứ? bà đào gỗ bà đào gỗ bằng tay lâu như thế tại sao bà không đào gỗ bà chế tạo chiếc thuyền bà bơi qua cho nó nhanh ủa sao bơi được sao không bơi được nãy tôi cũng đâu đụng định đó nhưng mà lên cái này ủa được hả thử đi <laughs> trời nãy ơi tôi cũng định nghĩ tôi nghĩ bơi qua không có được thôi dở à, à các bạn ơi có vậy thôi mà cũng không biết nữa mình cá chắc luôn có nhiều bạn fan là là là biết biết cách để bơi qua có mỗi mình sao là chưa biết thôi à ok ủa được nè kỳ vậy à có anh à. Ờ. nước này đi được nè đi qua đi từ từ lấy cần gạt á coi lấy cần gạt không nội đúng rồi, rồi, phải lấy cần gạt nữa trời sammy này nước quá à. có vậy cũng không nhớ nữa rồi đi qua rồi, đi tôi là người nhớ thì có không vô duyên rồi ok qua okay. màn rồi qua màn tiếp theo đây đây đây cái gì vậy trời ơi sao hết nước rồi để đến lấy ủa cái gì đây từ hmm. bên này không có cái gì để hỗ trợ chắc chắn nó từ mấy cái lóc này thôi từ từ sao cảm giác mấy cái này nó lạ mọi người tại sao lava nó cứ nó nó nhấp nhô nhấp nhô vậy ta nó nhấp nhô cái này nè là sao ta từ từ đừng có wow cái gì oh. ô cái gì vừa qua đi này thì ô nè ô nè ô nè có đường đi có đường đi mọi người ơi có đường đi sao đi ngược vậy Cố lên, cố lên, tôi thách bà vượt qua được á Ngay đây, tôi vừa có cái một Tôi thông báo cho Sam biết nha Ở chỗ này là có lava giả và cả lava thiệt luôn á Sam mà đi tôi đi chúng lava thiệt là sẽ bị tan thành mây khói luôn cho coi Bruh. Tôi biết mà nãy tôi bị giật xong nè Phong ơi Nhưng mà ông nghĩ sao vậy với con mắt 10 Là cận hai độ của tôi tôi nhìn ra liền ông Phong ơi nè ha ha ha Cố lên, cố lên Ủa, sao từ nãy giờ bà phân biệt được hết vậy ta gì ghê vậy Hả? ủa Trời, nhìn cái là ra luôn á ông ơi nghĩ sao vậy ủa gì ghê vậy hay vậy Chứ... Ôi, hay nè hay nè dính ta ba chưa lên chưa thấy chưa bảy này vượt qua mười điểm nha mười điểm quá nha. bạn ơi cái bảy lava <laughs> mình tưởng là khó nhất ai à, về sao vẫn vượt qua được rồi ok rồi tiếp đi một mình có cái một ủa gì vậy trời ơi cung sụi. quỷ Xin giới thiệu Sam, bảy tiếp theo là bảy mây cung Sau lưng bà có gì kìa à, Cái con sức mạnh gì ôi <laughs> trời ơi cái nó quánh cái gần gần sặc máu luôn mọi người spam boy đi spam boy đi không thôi là chết đó rồi đứng đây đứng đây đừng spam boy mọi người rồi rồi ok nè, Ôi, nè zombie nữa nè sợ chưa gì nó mạnh gì nó cắn cho ba máu rồi mọi người ơi trời ơi ông phong chi kỳ vậy <laughs> Sammy đang rất là gọi là nước ờ, trong mấy cái trò mê cung này luôn các bạn ok cái gì ông nói ông nói lộn người không tôi hơi bị bà rầu á bà rồ á ok bà rồ á bà rồ bà rồ nè bà rồ nè tôi sợ biết zombie rồi ấy còn hai tim trời ơi con này sắp không có chơi quánh rồi sắp uh, thua rồi đúng không sắp thua rồi đúng không gì sắp thua nghĩ sao gì ôi trời ơi mấy con zombie đấy ghê ghê ghê ghê vậy mà cũng đánh được hết cái con zombie của tôi luôn ghê chứ sao zombie ông người bắt và tôi bà rồ hiểu không ok ok men ok men ồ đây nè Wow, hay quá ta, vượt qua luôn rồi ờ. ta Ủa cái gì đây? Hả? Trời ơi, Phong cần mập như con heo đang ngồi ở đòn cuối vậy Ôi trời ơi, Phong giới thiệu với Sam Cái bẫy cuối cùng của tôi đó chính là một anh cơ bắp cuồn cuộn Phong cận tư duy đẹp trai sẽ bảo vệ cho cái vương miện Nhiệm vụ của bà là phải tiêu diệt cái con này <laughs> Trời ơi, trời tưởng gì ở nhà tôi quánh Phong cận cho đã rồi tới đây tôi cũng quánh Phong cận cho đã luôn hà Trời okay, vậy đánh đây, thử đi Vô đây, vô đây Vô đây, vô đây con, vô đây, vô đây. Đây. Ui, Sammy nè, Sammy nè, Sammy nè, đâu chưa? Đâu chưa? Đâu chưa? Thôi lấy đi về. Không, không được. Bà bà bà bà phải tiêu diệt con này bà mới được lấy vương miệng Không được. Á, à, nó đâu Chạy Từ từ chạy chạy chạy đã. Không được chạy. Ăn giang đi vô lại. Tôi đứng đây, tôi đứng đây, tôi đứng đây để nó đỡ là quánh tôi thôi. Ai nó quánh tôi đâu. Tôi đập ra cho nó chui ra luôn. Ê Xuân mát chưa vậy Ê từ từ đây tôi hồi máu nè <laughs> Trời, Yên tâm đi đừng spam bôi no, cho bà no. rồi Bà cứ chạy qua đi không sao đâu Đây tôi sẽ hỗ trợ cho Sam mấy quả táo để ăn hồi máu nè Ăn đi Trời ơi người ta đưa táo vàng đưa đưa táo sao tôi ăn được không nổi? Rồi đánh đi cố gắng lên Không sao đâu sẽ chiến thắng mà Vô vô vô vô vô vô nè Vô nè từ từ lùi lùi lùi lùi <laughs> Trời ơi nó quánh đau quá Phong ơi Con này không phải nó phong cận rồi Phong cận đâu mạnh như thế này ôi trời ơi không rồi đâu, sao này được đâu lấy lại cái vương miệng lấy lại vương miệng rồi ok bạn ơi bây giờ nha mình sẽ lấy cái vương miệng mình mình đeo lên cho cái con cái con cơ bắp này nhiệm vụ của sam là phải đánh chết con cơ bắp này sam mới lấy được cái vương miệng nha các bạn ok à, sam mới khổ thật sự ông nói đi ông cho con này ăn cái gì vậy ông cho nó uống sữa voi hả, con này hả à, con này nó uống sữa khủng long cho nên nó mạnh vậy đó ghê chưa đấy đấy đấy đấy đây đây nè nè nè đập này nè nó chuẩn bị nó lấy cái chân nó đạp nó đạp vô cái đầu sam nè à, nó đạp thẳng rồi phong ơi cần gì nó đạp trời ơi cái con quỷ quýnh đi đừng có chạy bà càng chạy là nó còn càng quýnh bà hơn nữa còn tim thì ông nghĩ tôi đã kinh chạy không còn tim tôi ông nghĩ tôi đã chạy không thì bà thì bà có hồi sinh ở đây mà lo gì tôi chặn lại đây luôn, chặn lại luôn đây cho bà qua nữa đây đây nè trời ơi đây ông chặn bây giờ ông chặn tôi luôn phải không không khôn rồi, ờ, vậy đi qua đi rồi <laughs> đánh đi trời ơi quánh tay mai luôn mọi người solo luôn solo không cố lên cố lên Trời ơi bạn ơi bạn thấy không Sammy gọi là bình thường ở nhà ăn hiếp mình vậy ông thôi chứ cho cái giá thì làm sao người ta quánh được Phong ơi ông quá đáng vừa tôi thấy không Tôi cứ spam boy là tôi bị đây luôn Chết liên tục với bạn ơi Buồn cười thật cố lên con này mạnh quá à yeah rồi ok chiến thắng rồi đó lấy lấy vương miện đi ô yeah ô yeah mọi người cuối cùng có vương miền đeo mời ơi mệt dễ <laughs> sợ luôn à rồi ok bạn ơi và vừa rồi chính là hai cái bẫy của Ủa. mình và sammy thì hai đứa mình đều có thể vượt qua được cái bẫy của nhau hết thì bạn thấy bẫy của ai vip pro xịn hơn thì bạn hãy comment xuống bên dưới cho mình biết bẫy nha tôi đẹp hơn bẫy tôi đẹp hơn bẫy tôi đẹp tôi được rồi dạ ok nha. ok rồi bạn muốn như thế nào cũng được hết á mấy bạn thấy bẫy ai đẹp hơn hãy nhớ comment xuống bên dưới nha đấy rồi ok và mấy bạn thấy bẫy ai pro hơn thì hãy nhớ vào vào trong video của người đó và nhấn vào nút like like like like, like video của người đó nha các bạn ok còn bây giờ thì mình nghĩ là video đến đây cũng đã rất là dài rồi cho nên mình nghĩ mình sẽ kết thúc video tại đây đây và nếu như anh em thích video này đừng quên hãy để cho mình một like một share và nhấn subscribe đăng ký hoặc kênh youtube của mình nha mọi người còn bây giờ thì